à, mới đây nhất là cái trận giữa Serbia và Liên Hoan cũng đã à, vượt đến cái mức là 3k 3k lượt xem hơn đấy thì Tiến cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã à, đồng hành cùng với Tiến ở thời gian qua ở các trận đấu à, à, tại Elgo cũng như là những trận đấu sắp tới rất là hay đấy thì riêng tại cái kênh tiến số kèo cũng sắp đạt đến cái mốc là một ca sub rồi đấy cho nên anh em nhớ uh, ấn luôn cái nút đăng ký theo dõi cái kênh Tiến số kèo này để đẩy nhanh kênh này của Tiến mau lên một k sub nhé. Và cũng đừng quên ấn thêm cái nút đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá để cho Tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video sắp tới cho anh em nhé anh em. Ok thì quay lại với cái ờ, video ngày hôm nay, Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu à, được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 27 tháng 3. Đó chính là trận đấu tại bảng H à, giữa Bắc Ireland cùng với Phần Lan nha anh em đó thì cùng giờ cùng giờ với trận đấu này cũng sẽ có ba trận đấu khác được diễn ra đó chính là Monta với Ý này rồi ờ, Bồ Đào Nha với Luxembourg nè rồi ờ, Slovakia với Bosnia này thì ba cái trận đấu này Tiến đã lên tại tại ờ, hai cái kênh là Tiến số kèo cùng với kênh Tiến bóng đá đấy thì anh em có thể vào để tham khảo nhé thì ok trước khi mà tiến nói về cái cặp đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá đây anh em à, nhà cái đã đưa ra cái mức kèo đồng cho cái cuộc đối đầu giữa Bắc Ireland cùng với Phần Lan đấy thì à, với cái mức kèo là bỏ 1 ăn 0.77 và bỏ 1 ăn 1.14 của nhà cái đưa ra ở hai cái mã kèo này thì chắc chắn là nhà cái đang đánh giá cái tỷ lệ thắng dành cho cái thằng Bắc Ireland nhiều hơn so với Phần Lan đúng không anh em đấy bên cạnh đó còn có mã kèo chấp 0.25 này à, dành cho Bắc Ireland trước Phần Lan cũng có mã kèo chấp ngược cho Phần Lan trước Bắc Ireland luôn đó rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi nhưng mà hiện tại thì tiến lên video nhận định uh, cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nên chưa có được nhiều mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc này nọ đó nhưng mà chắc chắn trước giờ bóng lăn sẽ có rất cái là nhiều các mã kèo sẽ có thêm để cho anh em chơi cũng như là mã kèo gung kèo thẻ kèo gốc hay là kèo cả hai đội ghi bàn gì đó rất là nhiều mã kèo luôn à, và tiến cũng xin nhắc lại là tiến nhận định tham khảo cho anh em cái trận đấu này rất là sớm đó rất sớm để cho anh em có thể có được cái đề xuất từ cái youtube ấy để cái kênh này của Tiến có đời sống từ YouTube để cho anh em có thể dễ dàng tìm được cái ờ, video nhận định và phân tích của Tiến đấy thì uh, anh em cũng nên nhớ đây chỉ là những cái cái nhận định dự đoán cũng như là đưa lên cái kết quả tham khảo cho anh em thôi nhá anh em thấy hợp ý trùng máu anh em vào còn không thì anh em có thể uh, đánh ngược lại hoặc có thể xem như là để học hỏi thêm cái kinh nghiệm để biết về thêm hai cái đội tuyển này thôi đấy thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn hơn khi mà tiến nắm được cái đội hình chính thức của hai đội cũng như là là biết được cầu thủ nào ra sân chơi với sơ đồ nào đấy lúc đó thì những mã kèo tiến đưa lên nhóm nó sẽ chuẩn hơn à, và những anh em nào muốn đồng hành với tiến đó muốn vào nhóm muốn đồng hành với tiến ở chặng đường phía trước cũng như à, cũng như là muốn gỡ gạt lại ở cái mùa World Cup vừa rồi đấy thì anh em cũng biết là mùa World Cup vừa rồi có nhiều anh em rất là xa bờ đúng không đó có rất là nhiều trận đấu nó rất là bẹp luôn như là mã gốc thì uh, tiến đến cái vòng bán kết của World Cup này rồi thậm chí là Argentina thua luôn cái thằng mà mà Ả gặp Xê nữa đó rất là nhiều trận đấu bịp đã làm cho anh em đã xa bờ rất là nhiều đúng không thì những anh em nào thật sự mà muốn vào bờ muốn ờ, gỡ gạt lại muốn đồng hành cùng tiến đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram ở phía dưới các màn hình này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhé đó và tiến sẽ hướng dẫn thêm cho anh em ờ, để để anh em ờ, đăng ký cũng như là có một cái trang chơi như tiến nào đó có thể chủ động xem các mã kèo hoặc là vào các mã kèo hay là bán kèo gì đó tùy ý luôn đó khi mà anh em chơi anh em cầm cái trang anh em rất là chủ động anh em anh em không cần phải vào gấp các mã kèo hay là báo ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng gì hết đó, tự mình cầm trang thích mã nào vào mã đó hoặc có thể là đợi bóng lăn thấy kèo khó quá đợi bóng lăn xem cái thế trận nó đá như thế nào xong rồi lúc đó mình tự vào kèo luôn cũng chưa có muộn nữa đó còn có rất cái nhiều cái mã kèo khác cho anh em chơi đúng không đó vậy thì không có lý do gì mà để anh em phải chơi bên ngoài mà không chơi qua trang hết đấy và cái điều kiện thứ hai đó là cái điều kiện thứ nhất anh em điều kiện thứ nhất cũng như là là tiếng nói là bắt buộc anh em phải chơi trên trang cùng trang với tiếng vì tiếng không thích anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đấy nói chung là như vậy cái điều kiện thứ hai là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên đấy với số vốn vốn mà một hai củ trở lên thôi thì tiếng sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh em đó sẽ đưa anh em vào nhóm và cùng đồng hành với tiếng và tiếng sẽ không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết anh em nhớ không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đó chỉ cần đạt hai cái yêu cầu đó thì tiến sẽ đưa anh em vào nhóm ok thì với những cái tỷ lệ kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua cũng như phân tích và nhận định về cái trận đấu này trước nhá. đây anh em thì trước tiên thì anh em hãy xem là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này thì cái thằng à, chủ nhà Bắc Ireland sẽ ra sân với sơ đồ là 352 thì cái sơ đồ này cũng là cái sơ đồ mà Bắc Ireland đã đối đầu với uh, đã đối đầu với San Marino ở cái lượt trận vừa rồi đó và chính cái tiền đạo Dion Chatlet này tiền đạo mang áo số 10 này đã mang về hai bàn thắng cho Bắc Ireland trước thằng San Marino đấy còn về đội khách về đội khách Phần Lan thì sẽ ra sân với sơ đồ 442 thì đây cũng chính là cái sơ đồ mà Phần Lan đã phải nhận thất bại 3-1 trước cái thằng uh, Đan Mạch đấy thì đây cũng chỉ là những cái đội hình mà ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo mà thôi anh em nhớ nhá không có gì là chắc chắn ở đây cả đó có thể là hai đội này sẽ thay đổi chiến thuật sẽ thay đổi sơ đồ với nhau và sẽ à, đổi mới cái hàng tiền đạo cũng như là tiền vệ đấy là anh em à, chưa biết được điều gì hết nên à, tốt nhất là à, cứ đợi à, trước giờ bóng lăn đi khi mà có được cái đội hình chuẩn ấy anh em nhớ sâu cái đội hình như thế nào rồi rồi có cầu thủ nào cả sân đó lúc đó anh em mới nắm được cái thế trận đúng không rồi lúc đó anh em vào kèo cũng chưa muộn còn như mà anh em không biết cách mà coi đội hình cũng như không biết nói tham khảo về cái trận đấu thì cứ uh, tìm tới tiếng tiếng sẽ uh, uh, tư vấn cũng như là đưa các mã kèo mà phù hợp nhất cho anh em chơi đó thì tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình ra sân nữa nha anh em thì tiếp theo đây anh em có thấy trên cái uh, bảng xếp hạng tại uh, uh, bảng H vòng loại Euro năm nay thì đây ở bảng đấu này chắc chắn Đan Mạch chứng chính là chính là cái ứng cử viên cho cái ngôi đầu bảng tại cái bảng đấu này đấy còn ở vị trí thứ hai chắc chắn là sẽ thuộc về Bắc Ireland cũng như là Ờ, Phần Lan và Slovenia vì ba cái đội bóng này đang có một cái trình độ khá là ngang ngửa nhau cũng như về lực lượng con người đó về trình độ đẳng cấp lực lượng con người đều ngang nhau đấy thì ba đội bóng này chắc chắn là sẽ giành cái vị trí thứ hai sẽ tranh nhau rất là quyết liệt để lấy cái vị trí thứ hai để tiến vào cái vòng loại tiếp theo Euro sau Đan Mạch đấy thì tiếp theo đây anh em có thể thấy là cái phong độ tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ của hai đội bóng này đầu tiên là là chính là đội chủ nhà đội chủ nhà San Marino đã có tổng cộng là 3 trận thắng và 3 trận hòa và phải nhận 4 thất bại ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Tính luôn cái trận đấu mà mới uh, gần đây nhất thua thắng 2-0 trước San Marino trên sân nhà của San Marino. Đấy. Và trận đấu này thì Bắc Ireland phải thi đấu trên sân nhà sẽ được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón Phần Lan thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm cái phần tích hình tích sân nhà của cái thằng Bắc Ireland này đây thì sau 5 trận gần nhất được thi đấu trên sân nhà thì cái thằng Ireland chỉ có được một chiến thắng 2-1 trước uh, Kosovo còn lại đó là hai thất bại cùng với hai trận hòa trước uh, ờ, uh, ờ, Skybird này, Rishi, Homagi cũng như là Ý đấy thì nói chung cái phong độ của Bắc uh, Ireland có một cái phong độ uh, tương đối tệ không được tốt lắm nha anh em còn về thằng đang Phần Lan thì sao đây anh em có thấy Phần Lan cũng có phong độ uh, tương đối tệ tệ thậm chí là còn tệ hơn cả thằng Bắc Ireland này khi mà nó chỉ có được hai chiến thắng đó cùng với đó là ba trận hòa và phải nhận đến 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường riêng ở bốn cái trận giao hữu trước cái thềm giải đấu Euro này thì Phần Lan đã chuẩn bị đến 4 trận giao hữu luôn anh em thì trong 4 trận giao hữu này Phần Lan không biết mùi chiến thắng luôn khi mà có hai trận hòa một một lần lượt trước ờ, Bắc Macedonia này cùng với đó là một trận hòa trước Na Uy đó song song với đó là hai trận gần nhất trước khi mà bước vào cái trận Euro thì ờ, thằng Phần Lan cũng đã phải nhận hai thất bại liên tiếp trước uh, uh, Estonia cũng như Thụy Điển đấy thì một cái phong độ còn tệ hơn cả cái thằng Bắc Ireland này và mở màn mở màn ở cái lượt chặn đầu tiên thì tiếc cho Phần Lan là phải đối đầu với Đan Mạch gọi là là Phần Lan cũng phải nhận thất bại với một cái tỷ số là một 3 thì đây là cái trận thua mà mà tiến để dự trước được từ lâu vì cái đội hình của Đan Mạch ở năm nay rất là mạnh còn Phần Lan thì cái đội hình của Phần Lan uh, tương đối gầy gạt anh em đó tương đối là gầy gạt và cái độ tuổi của trung bình của Phần Lan cũng đang ở cái tuổi mà có thể nói là cái độ tuổi đẹp nhất nhưng mà tiếc cho Phần Lan là không có được những cái cầu thủ chất lượng đó không có được những cái cầu thủ chất lượng cũng như là dẫn dắt thế trận này nọ cái kiểu đấy cho nên Phần Lan ờ, rất khó để có được một cái ờ, ờ, vị thế tốt tại cái vòng loại Euro này cho nên với cái mã kèo hiện tại cũng như những gì Tiến dự đoán đó Tiến nhận định phân tích thì Tiến đang nghiêng về phía Bắc Ireland nhiều hơn nha anh em đấy thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này thì tính ở uh, tổng cộng đây năm uh, ờ, 99 là rất lâu rồi bỏ trận đó nha anh em thì uh, tính riêng ở cái ba cái trận đối đầu gần nhất đó ba cái trận mà đối đầu gần nhất thì Bắc Ireland có được một chiến thắng cùng với đó là hai trận hòa trước cái thằng Phần Lan ok cho anh em thì cái trận thắng trận hòa ở trận lượt đi lượt về này cũng chính là tại Eurogo ở năm 2015 đấy lượt đi trên sân nhà thì uh, Bắc Ireland đã giành chiến thắng trước Phần Lan với tỷ số 2-1 và quay trở lại sân nhà của Phần Lan thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1 đều. Đó, với những gì Tiến đã phân tích cũng như ờ, cho anh em tham khảo về những cái cái cầu thủ và nhận định của Tiến về phong độ của hai đội này cũng như là cái mã kèo của nhà cái đưa ra thì Tiến tất nhiên là nghiêng về phía Bắc Ireland rất là nhiều. Cho dù Tiến biết là ở trận đấu này Phần Lan nó sẽ uh, nỗ lực hoàn toàn để giành chiến thắng để có được một cái điểm số trước cái thằng Bắc Ireland và tiến cũng biết thêm một điều nữa thằng bắc lên này có một cái hàng công cũng như hàng tiền vệ à, chơi còn rất là à, lỏng lẻo không có được cái sự chắc chắn đấy không có tạo ra được cái nhiều cơ hội trước đối thủ như nhưng chúng ta phải xem vào cái thực tế anh em nhưng mình phải nhìn với cái thực tế đúng không đó thì rõ ràng cái phong độ của cái thằng Phần Lan nó đang kém hơn đúng không phong độ phần Phần Lan đang kém hơn còn cái phong độ của thằng Ireland nó tốt hơn thậm chí có trận hòa không không trước ý này đó xét về mọi mặt thì ờ, phần là thì Bắc Ireland nó đang có cái phong độ tốt cũng như là cái lợi thế thi đấu trên sân nhà và với cái mã kèo đồng thì khi phải đối đầu với một cái đội Phần Lan đang thi đấu chật chọt cũng như là có một phong độ tệ thì không có lý do gì để anh em không có thể đầu tư vào cái thằng ờ, chủ nhà Bắc Ireland hết đó bên cạnh đó thì anh em còn có thể đầu tư thêm cho tiếng vào cái mã kèo thẻ đó vào cái mã kèo thẻ uh, xỉu thẻ cả chặn ok cho anh em thì ở 5 trên 5 trận đối đầu nhau gần đây thì cả hai đội đều về với cái mức là xỉu thẻ có không đến 4 thẻ trên mỗi trận đấy thì xét về tất cả có thêm cái mã kèo này anh em còn có thêm mã kèo là cả hai đội đều ghi bàn ở 4 trên 5 trận gần nhất đó thì với những thông số này tiến sẽ cho anh em thêm hai cái mã kèo đầu tiên là chính là mã kèo là cả hai đội đều ghi bàn ok cho anh em cả hai đội cùng ghi bàn đó là một thứ hai chính là mã kèo mà xỉu thẻ 4.5 ở trận đấu này đó thì đó là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em anh em có thể uh, vào liền luôn hai cái mã kèo đó cũng được đó vì tiến cũng nghĩ là hai cái đội này sẽ ghi bàn trong trận đấu này tỷ lệ rất là cao đó cũng như là tiến nghĩ là sẽ có tỷ số là 1-1 hoặc là sẽ 2-1 nghiêng về cho Bắc Ireland đấy thì uh, anh em có thể nếu như mà mà thấy nhận định của tiến đúng hợp lý thì anh em cứ đầu tư theo tiến đầu tiên mã kèo là cả hai đội ghi bàn đây tiến sẽ ghi rõ đây cho anh em mã đầu tiên cả hai đội cùng ghi bàn nhé tiếng uh, ờ, nhận định cũng như lên kèo cho anh em rất là kỹ càng luôn nếu như mà anh em kết thì anh em cứ vào còn không thì thôi anh em coi như tham khảo rồi đấy mã thứ hai là xỉu thẻ 4.5 ft này đấy mã thứ ba mã thứ ba là anh em nằm đội chủ nhà anh em uh, nằm đội chủ nhà Ireland không ft ok cho anh em đây là ba cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em nhận định đó riêng hai cái mã kèo này riêng hai cái mã kèo ờ, cả đội cùng ghi bàn với xỉu thẻ anh em chỉ có thể chơi trên trang mà thôi đấy và chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 6 đến 7 tiếng thì nhà cái sẽ đưa ra nhiều mã kèo hơn trên trang cho anh em chơi đấy lúc đó thì anh em có thể vào các cái mã kèo rất là dị như mã kèo cả đội cùng ghi bàn này cũng như là anh em đầu tư thêm cái mã kèo mà xỉu thẻ 4.5 cho tiếng đấy ngoài ra thì anh em nhớ vào thêm cái mã kèo là Ireland à, kèo đồng cả trận ở trận đấu này ok đây là ba mã kèo mà tiếng đưa cho anh em anh em thấy hợp ý trùng máu thì em vào còn không thì cứ đánh ngược lại nhé uh, và tiến cũng ờ, sẽ không dài dòng nữa những anh em nào mà thật sự đang thua tha xa bờ hoặc là muốn lấy những cái mã kèo chuẩn hơn cùng tiến đi ở cái chặng đường dài phía trước hoặc là những anh em mà mà có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến luôn số zalo 0963 731 346 còn telegram là a còng kèo bóng cao tiến thì anh em cứ tìm đến tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách ờ, đăng ký trang để anh em chủ động chơi danh gian cũng như là uh, đưa tất cả anh em vào nhóm để cùng tham khảo các mã kèo và chơi cùng tiến ở các trận đấu phía trước đó để cùng kiếm cơm gạo để cùng vào bờ ok cho anh em thì cái điều kiện để vào nhóm tiến xin nhắc lại một lần nữa nhé thứ nhất cái việc anh em chơi cùng trang với tiến thì cái chuyện đó là tốt cho anh em đúng không đó có thể chủ động uh, vào các mã kèo mà anh em thích nè cũng như là có thể kiểm soát được kèo rồi những mã kèo nào mà khó vào thì anh em có thể đợi diễn biến trận đấu diễn ra rồi mình tự vào đó mình cầm trang mình có quyền chủ động anh em còn cái chuyện thứ hai bắt buộc anh em phải có một cái số vốn tối thiểu từ 1 đến 2 củ trở lên nhé phải một hai củ trở lên thì hãy liên hệ cho tiến cùng vài trăm thì tốt nhất nên né tiếng ra đỡ mất thời gian nhau đó và thêm một vấn đề nữa bắt buộc anh em mà muốn chơi trên trang với tiến thì anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng anh em nhớ nhé phải có một cái số tài khoản ngân hàng và có xài cái là chuyển khoản online đấy thì anh em đạt đủ những cái điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu mà anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là à, ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh tiếng số kèo để cho cái kênh này của tiến mau đạt đến cái mốc là một ca sub trong cái tháng 3 này nhé anh em ok và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư